bao xa đường về bắc lệ tuy xa mà gần chốn thanh tân long lâu điện các ví nào bằng cảnh hạc lâm san đền thờ châu bé trên cô trên ngàn cây xanh che phủ xóm làng lớn đường dốc núi quanh có trùng điệp nước sông thương quấn lượn bao quanh một màu ngát ngát non xanh

kêu vượn hú bắc lệ ngàn đồng phủ sơn trang lơ thơ mấy nóc bàn làng xa xa nghe suối chảy chim ca ríu rít bộ người nùng đầu chít khăn làm rào quai xà tích áo tràn y vượt ngàn lên non Nhịp chân bước thiên sơn mi vạn thủy Bắc lệ ngàn phố vị suối ngang lặng nghe tiếng hát cung then đàn tình âm vang núi rừng điều song hao vang lưng khắp bàn hội lồng tông đời ban đầu xuân lên ngàn chảy hội sườn lâm ý, dâng nhang lê mẫu ba tòa tiêu tiêu nhã nhạc hát ca vang lừng về đồng tiến cung tuần nhang dâng lên tam bảo mời vương mộ trì tay dâng nhang miệng niềm từ bi tam tòa tiên thánh chứng chi cho đồng đêm đêm đốt đuốc soi rừng cứ đêm đêm đêm đêm đốt đuốc soi rừng sang nghe chim cú thú rừng gọi nhau đuốc ai sáng tỏ biển non trời một bầu son sắc tốt tươi rươm già trên ngàn năm quả nhiều hoa ý nghĩ à ơi nghĩ à bước lên non trên ngàn tiếng hát réo von dưới khe cá lừng lờ trôi đôi núi bao xa sương phủ nhạt nhòa thương đồng loáng giá về đây trên ngàn gió quân rung cây dưới khe cá lặn chim bay về ngàn cất cao tiếng hát hòa vang câu ca Bắc lệ sớm chiều đông đúc Có bao thanh đồng nô đức bán buồn Chuông đền văng vẳng chiều hôm Mà sao trầu bé lên nương Lên nương bách điều sớm chiều cá hoang tay khơi tay khơi bề bạc rừng vàng ý, à. ơi họ ơi mùa xuân về hoa ban nở trắng về hoa cúc vàng tươi dốc dốc dốc bên sườn núi sau lưng đèo người mèo cát dốc dốc dốc bên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về người mèo đi rách bên sườn núi sau lưng đèo người mèo cá suối róc rách bên sườn núi sau lưng đèo người mèo quá đèo người mèo quá chim kêu vườn hót đêm ngày xôn xao đường dốc núi lối vào sơn cước cảnh non bồng nước nhược bồng lai cù ôi gót hài gót hài thiêu hoa gót hài gót hài thiêu hoa sáng ngự đồng y nghỉ à châm hoa điểm suyết lược châm cài ngọc tuyết phù ma ý, ý, à, à, à, à, à, à, ơi mà phần son trang điểm vào ra dập dìu vào ra dập dìu cành núi rừng ý, ý à. điều hiu hụt gió thu sơn lâm hoa cỏ tốt tươi ý, à, à, à, ơi à. dân văn tấu tình khuyên mời thỉnh tiên trổ bé đền thờ sơn lâm công chúa bắc lệ ngàn tối tú anh linh ý